Đây em đang cho con tập sự ra để chơi với con hôm nọ mà em à, vừa thả ra nha anh em Đấy, con tập sự của em ấy Bấy tại nhà luôn Không thèm mở cửa lục lên nha đây này Cửa lục không hề mở nhá khớ hót đầy hết luôn đây đây là con chim rừng mà hôm nọ em vừa thả ra anh em ạ trời nắng quá nhỉ Đấy em cho nó đánh vui anh em ạ Chứ không hề mở cái uh, sập lên ạ à. Đấy, bụp nhau luôn